đợi một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại chiều kiếp say xưa vẫn dọc chân ta bên dẫu buồn bỏ sang khóm hoa là dại xanh sao đầy đủ với đó hoa hồng đầy khai muốn phai mắt môi em giờ đời em đây hạnh phúc không phải những thứ biết vội sai tên giọt nắng bó gió theo mây em sẽ nước mắt vơi đầy ngó nơi đây anh vẫn luôn chờ ở đây đợi một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại chiều kiếp phai xưa hương vương dọc chân có hoa bên đường đau buồn bỏ sang đây khóe mắt môi em rơi lạnh hạnh phúc không phải những thứ viết của sai tình giọt nắng bao gió theo mây em sẽ nước mắt vơi đầy